bàn tay má hồng hay hay thẹn thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy chót yêu nhau từ thời mộng mơ tựa vần thơ ghi vào trong vở thua ban sơ thẹn thùng thương nhớ bằng tất cả ngây thơ lối em đi thì ngày một khác một ngào không thấy chỉ toàn chua chát xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy sơ xác xiết đôi tay ngập ngùi nơi đây nhìn trời mây duyên mình ai lấy tiếng ai than thở lòng hiu vắng làn sương khói bao trách do thân phận anh chẳng thể lo em hương sáng trời mong ngày tới em vui bên tình nhân mơ thôi không gặp nhau nữa đâu bên sông xưa nơi mình dáng tình xưa ngày nào còn đó sao em đi mãi vẫn không về nhiều lần than thân trách phận trách do vì anh đã phải lòng cảnh đẹp cây đa Rồi người bước rồi người quên lúc xưa trao nhau bước thư tình Tiếng đàn còn tất tình tình tan Gió đúng đưa án mây hồng Hơi mang còn vương kẻ chán đâu cần nhớ về người thương rất say nồng Anh có thể nói có quyền nhớ không quyền được yêu nè Dù biết là không còn thương không nên chờ lại ước ngược chiều Lưu bút ghi dòng thương nhớ Hoài niệm cũ trên bến sông xưa Hương thơm tóc người vương trong nắng Khẽ theo gió nhẹ nhàng đung đưa Em ngồi quên nè à. Phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta Thiên ý ngỡ như rằng cùng cách xa lại đi em không muốn mất anh người ơi con tim em nhói đau từng cơn em khóc vì em biết mình sai tất cả là vì tại em em sai rồi hãy nói anh yêu em em xin nhận nhận hết nỗi buồn đừng rời xa kỷ niệm em vẫn ở đây ngóng chờ anh giờ anh ở đâu tìm anh ở đâu sao anh đã bước đi rời xa hãy quay trở về một lần thôi anh em đã sai rồi em như không ngã chìm đắm trong ly rượu say xin anh một lần tha thứ quay về bên về bên em năm qua với dòng ngoài vậy thì tại sao không dừng lại khó và nỡ cạnh nhau tình yêu tốt chẳng như vậy đâu vậy em xin một lần làm trái ý mình xa anh là em quyết định chỉ tại nơi love. nói em chẳng ngủ buồn mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em chọn cô đơn anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn tình yêu anh chẳng muốn còn ướt mắt hoen mi lệ còn nặng lòng hoài như thế người nói em chẳng ngủ buồn mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em chọn cô đơn anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn tình yêu anh chẳng muốn đừng gọi mình ta vẫn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn màn giọt lệ ngừng khiến khoe mi sầu mi đường xưa nói cố nhân từ xa biệt ly cánh hoa rụng rơi phận duyên mong manh dễ lối trong mơ ngày tương phùng oh, oh. tiếng khóc của theo làn gió bay thuyền ai qua sông lỡ quên với đã chẳng tàn nơi này trong vòng mong ai dần hao gầy lòng ta xin nguyện khác khi trong tim tình nồng mê say mặc cho tóc mây bừng lên đôi môi cay bâng khoang mình ta lạc trôi giữa đời ta lạc trôi giữa trời đôi chân lang thang về nơi đâu bao yêu thương giữa nơi đâu Cột thơ tình xưa với vai bờ Theo làn sương tan bên trong cõi mờ mưa bụi phương chân lên mi mắt Ngày chia liều hoa rơi buồn hiu hắt Tình đàn ai thêm sự tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn Tan vào lời ca đơn côi mình ta vẫn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn ngàn giọt lệ ngừng khiến khoe mi sầu bi đường xưa nơi cố nhân từ xa biệt ly cánh hoa rụng rơi phận duyên mong manh dễ trong mơ ngày thương phùng thuyền không có theo làn gió bay thuyền đã qua sông lỡ quên vẫn đã chẳng tàn nơi này 撑破的外套。 chỉ khiến tim em thêm nghẹn ngào nào ai muốn là người thầm lặng phía sau nhưng vì yêu quá nên em chồng những đớn đau sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng tình mình còn đang ấm êm sao vội buông tay ôm muộn phiền đoạn đường một người khác khiến tim em thêm nghẹn ngào nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau nhưng vì yêu quá nên em chọn những đơn đau sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng tình mình còn đang ấm em còn đang ấm em Sao vội buông tay ôm muộn phiền Đoạn đường em đi sau đó chẳng có anh kế bên Phải quen dần những thói quen Và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy anh để bao nhiêu tổn thương bùa vây vẫn yêu anh rất miệt mài qua bao nhiêu khoảnh khắc thời gian từng chừng hạnh phúc nhất phút chốc tan vỡ thật nhanh bao nhiêu mối tình đổ vỡ mình còn yêu ai khi yêu ai cũng muốn đậm sâu có sao không ai ở lại đi qua bao khoảnh khắc thời gian ngỡ như không thể cách rời buồn đau này em trốn sâu ai thấu